là chi tiết này nếu mà chúng ta giao dịch đồng mới ấy, thì nó sẽ không giới hạn stake nha tổng sẽ là 35 tỷ đồng NAO này tức là 70 phần trăm tổng lợi nhuận ha rồi tiếp nữa này nếu chúng ta giao dịch bằng đồng NAO thì sẽ không giới hạn stake ha tổng sẽ là 15 tỷ đồng NAO ha tức là 30 phần trăm tổng lợi nhuận đấy ok vậy cách tham gia như thế nào thì ở đây sẽ có hai cách nha cách thứ nhất là các bạn sẽ thông qua trang web make.com này đó các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào make.com xong chọn mục tài chính này tiếp đến là chọn mới DeFi rồi thêm nữa là tìm stack để khai thác NAO và tham gia ha cách thứ hai là chúng ta sẽ thông qua AppMate ha và chỉ để thêm ý, là AppMate này hiện tại đang chỉ có trên cửa hàng Google Play hay chính là App Play thôi nha AppMate này chưa có trên App Store iOS của iPhone ha các tham gia trên AppMate thì bạn tiến hành đăng nhập qua AppMate này kế tiếp mà tìm mục mấy DeFi rồi thêm nữa là tìm stack để khai thác NAO và tham gia ha rồi ngoài ra các bạn có thể xem thông tin chi tiết của sự kiện ở đây nha đó các bạn nhấn vào link này này Ok, hôm nay sẽ là thông tin chi tiết của sự kiện này ha. Đó, Max sẽ khởi chạy phiên MX DeFi này với NFT DAO, tức là DAO đấy. Rồi kế tiếp này ở đây sẽ có thời gian bắt đầu như là thời gian staking cũng như là tổng lợi nhuận. Vừa nãy mình chia sẻ các bạn rồi. Tiếp nữa là cách thức tham gia này, cũng như là tính toán lợi nhuận thanh khoản này, rồi ghi chú cũng như là cảnh báo rủi ro hay là liên hệ với Max ha. Ok thì bạn truy cập vào để tìm thêm nha. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho những bạn mà chưa có đồng NO cách để chúng ta mua đồng NO trên sàn Max này ha như đây mình sẽ chia sẻ ở trên web mac.com ha Ok bạn nào chưa có tài khoản Mac mình cũng sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 30% phí giao dịch ha. Thì để mua đồng đó các bạn truy cập vào mục giao dịch cho mình này. Kế tiếp nhấn vào giao dịch spot ha. Ok thì này sẽ là một giao diện như này. Tiếp theo các bạn sẽ hành chọn cặp NO trên USDT nha. Các bạn tìm kiếm ở đây này. Search NO cho mình này. Ok thì đây chính là cặp NO trên USDT các bạn bấm chọn này đó rồi tiếp nữa các bạn kéo xuống nhá kéo xuống gần cuối này thì ở đây nhá sẽ có giá mua vào này cũng như là số lượng các bạn mua vào nhá thì bạn quan sát ở góc bên trái này thì ờ, ở dưới đây chính là giá các bạn sẽ mua nhá và trên đây sẽ là giá các bạn sẽ bán nhá thì bạn quan sát này ở đây sẽ là giá hiện tại của đồng DAO này ok để mua nhanh ý, thì bạn sẽ nhấn vào mức giá cao nhất ở phần mua này này đó các bạn nhấn vào đây này thì nó sẽ tự động giá mua vào sẽ hiện lên ở đây luôn nha và các bạn nhấn đây đó các bạn quan sát thấy không tiếp theo các bạn sẽ nhập số lượng các bạn muốn mua nhá Ok thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào web make.com cho mình nhá. Sau đó nhấn mục tài chính này. Tiếp theo là nhấn mục mấy DeFi này. Ok kéo xuống tiếp này. Ở đây sẽ có phần No này. Các bạn nhấn chọn này, nhấn vào stake này. Thì bạn quan sát này là số tiền stake tối thiểu đây là 20 triệu đồng. No ha. Ok rồi sau đó các bạn quay trở lại và nhập 20 triệu ở đây ha. Các bạn lưu ý nhé là min là 20 triệu các bạn thể mua là 30 triệu được nha. Và cuối cùng các bạn nhấn vào mua vào NO để tiến hành mua token NO ha.